Em tên là Võ Thị Huyền Trang, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. À, em mình làm về gì em? Dạ, nghề nghiệp của em là giáo viên các bạn. Dạy môn gì? Dạ em dạy môn hóa học. Rồi, bạn uh, giới thiệu về mình đi. Dạ em uh, tên Phượng, đến từ uh, Đắk Lắk. Em uh, là đại diện thương mại cho công ty một công ty Nhật Bản chi nhánh ở Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk luôn. Dạ. Đắk Lắk qua Đắk Nông cũng gần dạ bạn bao nhiêu tuổi dạ em 31 ờ, chị ạ à, tại sao mình lại đến với chương trình chị thấy em rất là duyên dáng rất là dễ thương dạ chắc là do duyên của em chưa đến đó chị mình đã có ờ, bạn mối tình nào chưa dạ em có hai mối tình rồi ạ tình thứ nhất của em thì lúc đó em mới ra trường nên là lúc đó còn non trẻ nên là bồng bột lắm ạ rồi mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây 3 năm rồi ạ bạn trai thì sao mình đã được bao nhiêu mối tình rồi à, em cũng được hai mối tình rồi cũng là đều uh, ờ, giáo viên hết tao nói bất quá tam ba bận lần này là phải tới luôn nha dạ nhưng bây giờ bạn muốn tìm một nữ yêu thương của mình như thế nào cần cái sự đồng cảm sự chia sẻ được và cái thứ hai là cần cái sự thủy chung về ngoại hình em nói chung là ưa nhìn là được bạn nữ bạn tìm một người nam như thế nào dạ em muốn tìm một người nam ờ, chín chắn nghiêm túc biết cách nói chuyện biết chia sẻ công việc nhà với vợ và có chí chính thủ trong công việc ạ về ngoại hình thì mình có dạ bên em ngoại vâng chọn à, em chỉ cần dễ à, nhìn là được và cao à. hơn em là được ạ mình có ưu điểm khuyết điểm gì không ưu điểm của em đó là luôn nỗ lực trong cuộc sống còn mọi người nhận xét em là luôn vui vẻ và rất là thích à, em vào bếp nấu ăn và khi đi dạy thì em thích đọc những cái bài thơ mà liên quan đến hóa học giúp học sinh dễ hiểu bài hơn ạ bạn trai bạn có muốn uh, nghe cô giáo đọc thơ về hóa học không dạ có ạ dạ như vậy uh, em sẽ tặng uh, chương trình và à, Anh một bài thơ tình về hóa học ạ. Nếu anh là ba dơ, em xin làm axit để tình yêu bất ngờ mãi trung hòa không kịp. Em thích làm axit có vị chát, vị chua như hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, đâu chỉ một proton, em cứ mãi lông nhông đi tìm OH khác. Anh phải dùng xúc tác mới tách được em ra để dắt em về nhà xin lời bình hai họ em biến quỳ thành đỏ anh biến quỳ thành xanh hai chúng ta làm lành tình yêu ta sáng mãi à, có đáp lại một cái món quà gì không dạ. ca múa nhạc gì đó đọc thơ gì đó em ờ, rất là là là, là kém cái vấn đề là là nghệ thuật em mà em hát giỏi về cái gì nhất em ờ, chỉ chơi được mấy môn thể thao em thường ờ, đá bóng với ờ, bóng chuyền với võ thuật khuyết điểm là gì ừ, khuyết điểm của em thì ví dụ như là hôi chân Ủa là cái mình mang giày mình bít bí vô mình mới hôi hay là bình thường không có gì hết nó cũng hôi dạ không do mang giày bí quá nó mới mới hôi là chị dạ bạn học võ thuật hả dạ có biểu diễn một đoạn nào đấy <coughs> xưa thì em có học uh, võ cổ truyền thôi nhưng mà giờ em đam mê gọi là boxing qua tôi coi với chứ rồi thì à, em em xin từ từ ờ, nha cô dương đánh cái mặt chị tường á dạ. đó nhớ tránh chị ra đó nha dạ không sao lỡ cũng không sao đâu bắt đầu dạ. bên trái tiếp tục thôi, dạ chị cần thôi thôi được đánh lại người kế bên không dạ em không dám chị tường là thần tượng của em cho em bắt tay chị cả rồi ờ, bắt tay được bắt chân chết luôn ha dạ. mà số mà số mà số bây giờ bạn gái bạn không thích hôi chân rồi sao dạ cái đó thì em biết là tiểu phẫu được khoảng cỡ mấy triệu thôi à vậy hả vậy dạ. sau đó giờ không làm bởi vì ờ, không phải là không làm nhưng mà cái đó cũng không có tốt à. dạ mình mình mình à, ngắt cái tuyến mồ hôi đó đi thì nó lại ra nơi khác ví dụ ra đầu hoặc ra ngoài da thì cái đó thì không có đơn, đơn giản xử lý được mà về nhà cứ à, ngâm rửa chân ngâm nước muối rồi là xong thôi rồi giờ ok ừ, dạ. vấn đề gì nói cho vui vậy thôi em không thích cái điểm nào ở người à, bạn gái nhất dạ. người vợ mình nhất em em ờ, không thích ở người bạn gái nhất là là cái cái à, cái tính hay nói nói, nói một cái việc mà nói đi nói lại nhiều bây giờ mình đã quyết định uh, tiến tới hôn nhân chưa dạ em thì uh, cũng cũng tùy vào cái cái độ chín của cái tình cảm giữa em với bạn nữ đó là như thế nào thôi gia đình có hối thúc gì chưa dạ gia đình thì cực kỳ hối thúc Ừ, dạ. có làm dâu không bạn? Thế thì nhà em ờ, có một mình em con trai, sau hai em gái Nhưng mà em thì uh, tùy bạn nữ bởi vì em cũng có mua đất đai riêng rồi à. à. Nếu mà vậy thì mình có thể uh, xin việc được cho bạn nữ chuyển qua bên đây được không? Nếu dạ. không được thì bạn nữ ở nhà nội trợ mình có thể nuôi được vợ con mình không? Dạ được, cái đó thì uh, chuyện bình thường của em thôi Nhưng mà cái em nghĩ thì uh, phụ nữ cần làm trao đổi giao lưu với những Đúng rồi, rồi xung quanh môi trường bạn nữ Ai lấy vợ gì bắt dạ. vợ nhà, ta đang là giáo viên mà Không thì mình phải hỏi hết ý vậy mà <laughs> Bạn nữ bạn nữ có chịu qua làm dâu ở bên ờ, đắk lắc không dạ em ờ, làm dâu được ạ em ờ, rất thích được làm dâu và em rất là muốn được quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng như là bố mẹ đẻ của mình ạ Vậy dạ, tốt Hay quá. quá dạ bây giờ em không thích gì người đàn ông nè dạ em không thích bạn trai lăng nhăng à, gia trưởng có gia nhăn được không chắc là không được rồi <laughs> được rồi không có gia trưởng ha hôm nay <coughs> mình đi à, có người nhà ai đi theo ủng hộ mình không dạ hôm nay em có hai bạn thân đi cùng ạ rồi dạ đây là bạn của em học chung đại học với em hiện tại đang làm giảng viên ở đây ạ à vậy hả dạ. rồi chào bạn dạ à, chào con chào chú Quỳnh Linh chào cô Cát Tường ạ à, đáng lòng dạ. đáng lòng chú Quyền Linh á cái cô vui lắm dạ. nhận xét về anh bên này á thì Ờ, chắc là được chín ờ, điểm rồi wow, điểm là quá bạn, cao bạn mà chấm vậy là Nói chắc em chịu rồi giáo này gì mà chấm rộng rãi dữ vậy nên là ừ. vậy dựa trên cái cơ sở gì mà chấm rộng vậy em ờ, thứ nhất là thấy cái chiều cao của anh cũng đạt rồi nhìn cũng phúc hậu điềm đạm à, công việc thì cũng ổn định tại vì từ thành phố Buôn Ma Thuột về chỗ Trang làm thì là 60 cây Ví dụ như là thu xếp được thì ờ, làm việc được, hẹn hò được và có thể ờ, tiến tới hôn nhân ạ. Dạ, Rồi. Rồi, cảm ơn em. Quá chuẩn xác ha, bạn dạ. nhận xét quá chuẩn luôn ha. Có đi với ai không? Dạ, có, em đi với anh anh họ à, anh người. theo đánh giá của mình á thì bạn này rất là xinh. Đầu tiên là rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. <laughs> Thứ hai là những cái điều mà bạn nói và yêu cầu về à, bạn trai á, thì mình thấy là hầu như là Phượng là đáp ứng những yêu cầu của bạn được dạ. thứ nhất là phượng cũng có trí cầu tiến thứ hai là về nội trợ cũng nấu ăn rất là ngon dạ. tuy là vẻ bề ngoài có vẻ là hơi lạnh lùng nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì phượng là con người rất là tình cảm anh chấm thử điểm ờ, cô giáo bên này coi à, à, đi à, anh chắc là cũng phải xem xem chín chín phẩy năm chị dạ, dạ, dạ này hà giám khảo này chấm quá. dễ quá dạ. rồi. rồi cảm ơn hai bạn bây Đó giờ là kéo màn lên ý kiến tham khảo thôi ha dạ. dạ. còn chính quyết định vẫn là do mình kéo, kéo màn lên hai bạn có thể à, có hai phút để trò chuyện bắt đầu dạ em chào anh dạ có à, dạ em chào anh anh ạ dạ em hỏi trước đi khoảng cách giữa em và anh cách nhau 60 cây nếu như vậy thì anh sẽ tìm hiểu ờ, em như thế nào ạ à, anh sẽ thu xếp được là một tuần ít nhất là xuống một lần dạ bởi vì ờ, cũng thực tế là cái công việc của anh cũng cũng nó hơi nhiều nhưng mà anh ờ, hứa là một tuần ít nhất là xuống một lần còn không thì bữa nào mà tốn được thì sẽ xuống tùy theo cảm hứng em dành cho anh á <laughs> nhiều khi tối nào anh cũng xuống anh cũng đến đây là xác định thì gọi là là mình cũng lớn tuổi rồi anh tính dạ. là cũng để là lập gia đình à, những cái sự mà chuẩn bị cho quá trình lập gia đình ấy, thì anh cũng gần như là hoàn thiện chỉ có thiếu cô dâu nữa thôi nên là anh cũng rất là mong muốn qua chương trình này thì được em đồng ý và chấp nhận em nghĩ thì hôm nay chương trình đã là nhịp cầu nối cho anh và em gặp nhau thì đó là cũng là một cái duyên gặp gỡ theo em thì cả em và anh cùng cho nhau một cơ hội đúng để rồi. hai chúng ta có thể tìm hiểu đúng nếu như chúng ta mà hợp nhau thì chúng ta sẽ tiến xa hơn ạ đúng rồi hết thời gian Đắk Lắc và Đắk Nông có đồng ý bấm nút hay không? Ba tiếng đếm sẽ biết điều đó. Bắt đầu. 1 2 3 À, hai bạn thật nhiều hạnh phúc